thánh thơ từ thiên đình Bài số 79 Mặc sức mà anh Sáng lúc 11 giờ sáng ngày 15 tháng 9 năm 2022 Con ơi người đời thường hay có câu tu hành rực ráo mặc sức mà ăn điều đó không sai từ nhiều đời kiếp đã đã chứng minh đó là sự thật khi con tu hành sự âm sự đức khí đức đủ đầy thì tâm con nhẹ khi đó con được trợ duyên trợ giúp cho nhiều may mắn cuộc sống làm ăn sẽ nhiều thuận tiện đời sẽ khá giả bởi vì cả má sẽ không tới được gần con quẩy phá cho nên cuộc sống các con bây giờ khi con luôn thấy mình gặp khó khăn liên tiếp chật chồng thì hãy xem lại bản thân của mình có thật tu tâm sửa đức của mình hay đã tu rồi có được trợ duyên tinh tấn hay không nếu không tức là tà tham sân si của đời vô thường đã dẫn dụ con đã cướp mất con cả phần thể xác lẫn trong linh hồn cuộc sống trường tồn là do con đợn có biệt xử mình hay để mặc cho quỷ ma quậy phá đường của Phật đó là dạy cho con biết tu, biết học, biết đổi thế gian chỉ là vở diễn sân khấu cuộc đời con chọn vai tốt thì sẽ được tốt còn đóng vai tà thì tà đạo tới quy luật của đời chỉ có vậy thôi mong con thấu hiểu để tu sửa mình cho kịp hành trình của thời đại mới đáng tiến rất gần thời đại văn minh của cả thế giới đang kỳ đoạn cuối cho nên con cần là người thực tình đi đầu đón nhận những lời răn dạy từ thơ thiên đình đường của phật đi dẫu có treo leo có nhiều chướng ngại thì con hãy gắng làm hết sức mình để được ơn trên xét duyệt cho con qua khỏi nạn này đó là những ngày sắp tới thê lương con ơi ta thương nên cho con biết chỉ bảy từng ly để con dần hiểu bước đi của mình ta mong con hiền từng chút từng chút học hỏi mỗi ngày những điều trên dạy để con tín bước gần về với Phật không tu không thành tu mà thành thật mặc sức mà ăn đó là chân lý không thể nghĩ bàn mong con sớm thành chánh quả chánh giác chào con